Bạn có thể giúp trẻ hiểu về khái niệm nhiều hơn và ít hơn bằng cách đặt một vài đồ vật nhỏ vào hai nhóm khác nhau. Ví dụ, bạn có thể bỏ 5 món vào một nhóm và 3 món vào nhóm còn lại. Cùng nhau, bạn có thể đếm số lượng đồ vật trong mỗi nhóm. Bạn có thể hỏi trẻ, nhóm nào có nhiều hơn? và trẻ sẽ chỉ vào nhóm đó. Và bạn có thể hỏi, vậy nhóm nào có ít hơn? Sau đó, bạn có thể tạo thêm hai nhóm khác và hỏi những câu tương tự. Nhóm nào có nhiều hơn? Nhóm nào có ít hơn? Sự hiểu biết của trẻ về nhiều hơn và ít hơn sẽ chuẩn bị cho việc học phép cộng và trừ.